FC Phú Cát Tổ trọng tài điều khiển trận đấu trọng tài chính Trần Mạnh Sơn trọng tài 2 Nguyễn Hữu Tuấn trọng tài 3 Phan Công Minh trận giám sát trọng tài Minh Nghĩa bình luận trận đấu Vàng Bá Hương Quang Hà họ đã thi đấu khá quen thuộc ở trên sân tự nhiên đấy là phạm lỗi rồi số 9 bên phía của bác đó là phạm trường quỳnh bắn không ta lên ra nguy hiểm không vào rất đáng tiếc quá khả năng là của xoay người thanh tú cô quỷ và thắng tôi không vào và phối hợp giữa đê Văn Thắng và Quốc Huy Bảo bóng sai Huy Huy Và xoay người và tung đạp giúp bằng chân trái của Huy Bóng đi chạy cột dọc trong gan tấp rất đáng tiếc dành cho cầu An Nhơn Phản công, cơ hội, phản công Không vào Đó là cơ hội Họ không có nhiều vẫn đang cầu thủ ăn nhơn lê văn thắng vẫn đang cầu thủ ăn nhơn cố ấy pha sút bóng này bóng rất tốt của số năm quốc huy có bóng dài nguy hiểm tay phan công minh đã bất cầu việt việt vị hai cầu thủ bên phía phục phát đã rơi vào thế biệt vị Đeo nguy hiểm cơ hội được dành cho số 20 tiền đạo trần thanh tùng đó là cơ hội thứ tư mà cầu thủ bạn có được rất nguy hiểm và là cơ hội của huy nguy hiểm và hình như bàn thắng đã không được công nhận như vậy là trợ lý trọng tài một cũng đã căng cờ bóng việt vị là hoàn toàn chính xác ở góc độ quay như thế này chúng tôi nhìn rất rõ rõ ràng bốn cơ hội của các hổ hoàng đều là những cơ hội rất nguy hiểm sút bóng vào nguy hiểm đã có lỗi của một cầu thủ bên phía khu cát đó là thanh dũng Hiệp và cơ hội tiếp theo vẫn thuộc về số 5 Quốc Huy anh đấu rất nguy hiểm Bóng rơi vào thế việt vị Không lỗi, nguy không vào Bóng đã đập cột dọc Tám Rất tốt, Minh Thế Minh Thế một không tỷ số được bỏ dành cho cá bộ an nhơn vẫn là đình phòng thì phòng quét sông bên cánh thực hiện cú căng ngang bên trong và gọi minh thế hơi chậm rất đáng tiếc ở ờ, cơ hội trước đó minh thế có thể tung ra cú sút một pha phản công ôi không vào như vậy là đình phòng cũng đã bỏ trống ở bên cánh trái cánh phải của đội mình về con về con Không vào Và lần này bóng lại sẽ tiếp tục rơi vào sân hàng Người có cơ hội đó là tiền đạo Lê Văn Thắng Thắng Thắng Thánh Thú Thánh Thú Tỷ số là cân bằng một dành cho các thủ phát Và một bóng bên phía phải là Pháp Trần thương Hải đến hai Huy Hiệp sẽ bóng qua đá mặt dành cho các phó vàng. Đây là một phạm phạm lỗi Và lúc này trong tài Trần Mạnh Sơn đã thổi ngoài kết thúc trận đấu thứ hai của bảng A. Của ngày khai mạc kết thúc trận đấu hai đội hòa nhau với tỷ số một đều. Bàn thắng được thực hiện bên phía thủ An Nhơn đó là số 13 Minh Thị và bàn thắng San Hòa được thực hiện bởi Trần Thanh Tú của thủ Hàng Áo số 20 bên phía cầu thủ Phú Cát. Thank you.